Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Xin chào mừng các bạn đã trở lại với series video tư liệu của VTM8 Và nó cũng là lời tri ân của VTM8 dành tới quý khách hàng thân yêu của mình Tháng 5 thực sự nhiệt độ rất là nóng Nhưng cũng không thể nào nóng bằng việc bóc siêu một sản phẩm công nghệ mới nhất và hot nhất trên thị trường hiện nay và hôm nay chúng ta quay lại với series video khui hộp bóc máy ngay tại showroom của VTM8 Hôm nay anh Hòa cùng một anh bạn hết sức trẻ trung và nam tính đã đến với chúng tôi tại địa chỉ 55 Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội và giữa ngày của em Mốc Pro 15 Minh 2018 và bóc hộp tại cửa hàng. Một sản phẩm được ra mắt gần đây và cũng là sản phẩm gần như cao cấp nhất của Apple hiện tại. Vậy ta cùng giải mã tại sao anh lại chọn nó trong việc của mình nhé. Công việc chính của anh Hòa là chỉnh sửa hình ảnh, video, làm việc rất nhiều với những file media có kích thước lớn, yêu cầu khả năng xử lý tốt và làm việc lâu dài. Chiếc Mốc Pro 15 2018 MR942 của chúng ta được sinh ra để đáp ứng những nhu cầu như vậy. Một chiếc máy mỏng nhẹ, mạnh mẽ, thiết kế thời trang cùng với Tút 3 hỗ trợ anh rất nhiều trong công việc hàng ngày cũng như việc di chuyển nhiều của anh. Về cấu hình thì Mock MR942 được trang bị bộ vi xử lý chip Intel Core 7 thế hệ mới nhất vừa đảm bảo tính cân bằng dữ hiệu năng và nhiệt độ sử dụng của máy. Nó không quá nóng làm người dùng cảm thấy khó chịu khi sử dụng trong một thời gian dài. RAM 16GB cùng với ổ lưu trữ SSD 512GB cho khả năng chạy phần mềm nặng không gặp vấn đề về giới hạn dung lượng bộ nhớ cũng như khả năng lưu trữ các file dung lượng lớn mà không phải sử dụng đến ổ cứng ngoài. Màn hình mới vẫn hỗ trợ profile màu P3 với nhiều màu hơn 25% so với LED. Nó có độ sáng tối đa 500 nit, độ phân giải không đổi so với trước vẫn là 2880 x 1800. Màn hình Retina được trang bị cho Pro đem lại cho bạn những trải nghiệm hiển thị hình ảnh tốt nhất nó được tích hợp đèn nền LED sáng và tỷ lệ tương phản cao, mang lại chuẩn màu đen đậm và màu trắng sáng. Hỗ trợ màu sắc P3 cho màu xanh lá cây và màu đỏ rực rỡ, trung thực hơn với sRGB. Với công nghệ chu tâm cân bằng trắng tự động điều chỉnh để phù hợp với nhiệt độ màu của ánh sáng xung quanh bạn, mang lại trải nghiệm xem tự nhiên hơn. Tút bàn của máy hỗ trợ nhiều cho công việc thiết kế vì nó rất linh hoạt khi nó hoạt động như một thanh kéo thông số dễ dàng mà bàn phím cứng khó thể làm được. Một sản phẩm hoàn hảo để tạo ra những thứ sáng tạo như chiếc mốc Pro MR942 này vậy Và cuối cùng, xin chúc anh luôn có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục sự nghiệp cũng như sẽ ủng hộ vt 8 nhiều hơn Hãy đến với chúng tôi để có những trải nghiệm sản phẩm cũng như giá cả tốt nhất thị trường vt 8 55 Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội